bắt đầu điểm bóng cho thôn vải một không người rồi điểm cho thân vải hai không thay sáu chiếc vào cho nó nhanh này đúng rồi bóng ngoài sân điểm cho thân vải ba không thay thủy vào đây thủy đấy chê giật trời quá đấy điểm trên thân phải bốn không hay đâu cả chết điểm trên thân phải năm không gợi ý đi gợi ý đi thay xuống thôn trại xin hội ý trả được quả lá mình yếu sẵn rồi hết giờ ý hai đội vào tiếp tục thiếu thôn bài văn báo thêm trại chuẩn bị ta bác loa hô sang ơi bóng đẹp đẹp điểm trên thân bãi sáu không bóng ra ngoài sân điểm cho thôn trại một sáu bóng rơi tự do điểm cho thôn vải bảy một bóng ngoài sân điểm cho thôn bãi tám một cái đội đi chạy này xem bóng qua chân điểm cho thôn trại hai tám cơ hội <laughs> Quá ngoài Điểm cho thân chạy ba tám Đề này hai ca bỏ đi Thôn trại phát bóng bắt đầu Đáng ơi Đập lưng vào Bóng không qua lưới Điểm trên thân phải chín ba Đấy. bóng ngoài sân điểm cho tên vải mười ba bóng ngoài trong bóng ngoài sân tiếp điểm cho thôn mười một ba đúng cho nó nhanh hết còn 10 quả nữa chấm hết toàn đánh hỏng bóng điểm cho thôn vải 12 ba điểm cho thôn vải 13 3 bóng điểm cho thân phải 14 3 Đập mắt điểm cho thôn trại 4 14 cứ bằng sự cứ được số lẻ là được rồi lệch rồi khó quá ném thế thì bao giờ được điểm Dạ, Điển Theo thôn 7, 15, 4 6 Tốt rồi Không biết đánh khó đánh bóng không biết cách đánh để ghi điểm đập không qua người điểm cho thêm trại 5 15 cứ cần được số lẻ là được rồi để ý điểm cho thêm bảy 16 5 quá này cô lấy chỉ sang đây Điền trên thêm trại 6 16 bóng đập không qua điểm cho thôn vải 17 6 ở dạ, khoảng được để đấy đập bóng qua lưới điểm cho thôn vải 18 6 bé 12 bé 12 chạy được thôi sao hết luôn đi đừng ý là được quả bóng đập đi điểm cho thôn vải 19 6 Còn 2 quả nữa là lấy gì bóng điểm cho thôn thái 20 16 chưa coi. cái đấy không bị phạt cái đấy bị ba lần thì phạt bóng kết thúc thôn bảy thắng thôn trại mốt sáu Tháng hai xét tròn. Mưa rào đến nơi rồi.